Này Như, con có nghe lời mẹ không đó? Con đã chọn viên kẹo nào vậy? Ừ, con đang viên kẹo thông minh rồi mẹ ạ Mẹ nói rồi đó, con mà tham lam thì sẽ không được gặp lại gia đình nữa đâu Thôi con đi học đây Trời đất, chuyện này là sao đây? Ừ, con nghĩ là cửa nhà mình cũ quá rồi mẹ Rồi, lớp mình ai giải được bài toán này thì cô cho lớp vào sớm Ờ, bằng 23,4 đúng không cô? Đúng rồi, sao em tính nhanh vậy? Yes, giải tay Ôi, chưa tiệt, làm sao để điều khiển cái sức mạnh này đây Xin chào, tôi đến đây để thông báo Vì cô đã chọn hai viên kẹo nên cô sẽ trở thành siêu anh hùng ở vũ trụ Labuto đến hết đời Vậy có nghĩa là... Nghĩa là cô sẽ không thuộc về vũ trụ này nữa Cái gì? Tôi tưởng là sẽ cho mình